Xin chào các bạn, ờ, tôi là Trần Văn Tuấn, chuyên gia tư vấn và đào tạo bán hàng đây. Ngày hôm nay thì tôi rất vui mừng được chia sẻ với các bạn một trong những khóa học vô cùng là tâm huyết của tôi. Khóa học bí quyết chốt đơn thành công lên 90%. Trong khóa học này thì tôi sẽ chia sẻ cho bạn 7 bí quyết để giúp cho bạn chốt sale khiến khách hàng không thể cưỡng lại được. Trong khóa học này tôi cũng chia sẻ cho bạn 3 bước để bạn trở thành những chuyên gia bán hàng hàng đầu cùng với 10 đặc điểm của những người bán hàng thành công nhất đang sử dụng qua đó, bạn sẽ xây dựng được những kịch bản chốt sale khiến khách hàng của mình không thể cưỡng lại được. Và việc tăng tỷ lệ bán hàng lên hơn 90% là chuyện đương nhiên. Và công việc của bạn là đăng ký khóa học, theo dõi các video và hẹn gặp lại các bạn trong khóa học của tôi.